Hello, xin chào anh em À, K40 Gaming Một flash ship RAM 12GB dưới 10 triệu Vâng thì dưới 10 triệu thì anh em chỉ có thể là mua được một chiếc máy điện thoại RAM dưới 12GB à, Hoặc là RAM 12GB đó là một chiếc K40 Gaming Nhưng mà thời gian gần đây ấy Mình vừa về một lô hàng Một flash ship vô cùng đỉnh luôn Với giá cũng chỉ dưới 10 triệu Đó, và RAM 12GB Đây, cho anh em nào không thích hàng tàu nhá Đó, anh em có thể nhận ra được không? Nếu anh em nào chơi công nghệ thì nhận ra luôn Đây là những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus Những chiếc máy này RAM là 12GB Bộ trong là 256GB và đến từ Samsung Vâng, Hàn Quốc luôn nha Thế nên anh em nào mà không thích máy tàu, dị ứng máy tàu thì có thể bỏ qua Nhưng thực ra là ừ, người dị ứng máy tàu không nhiều đâu đó, nhưng mà nếu anh em vẫn có thì anh em có thể là lựa chọn sản phẩm này với mức giá dưới 10 triệu mà bây giờ anh em có thể là mua được những chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G RAM 12 GB bộ ở trong 256 nhá của Hàn Quốc cái đấy không mình không nói đùa đâu mà mình nói thật mình vừa về lô hàng này và chắc có lẽ là chắc uh, uh, không ai thật thà bán hàng như mình bởi vì mình nhập rẻ thì mình bán rẻ thôi đúng không uh, chắc chắn là trên mạng hiện tại tất cả anh em bán những chiếc máy này phải trên 10 triệu rồi còn mình thì mình bán với mức giá chỉ là uh, công khai với dạng máy 95 một tí anh mình cho anh xem anh em xem là 95 nó sẽ đi học như thế nào nhá nó phải đẹp như 99 bên khác ấy. nhưng mình có nói là không 02 95% thì mình bán đến mức giá là 8 triệu 950 nghìn cho phiên bản màu rẻ nhất còn các màu khác sẽ chênh nhau 100 200 có nghĩa là loanh quanh 9 triệu là anh em có thể mua được một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G rồi cái đây một tháng ấy thì anh em có thể phải bỏ ra số tiền là uh, ờ, 12 triệu 11 triệu mà hoặc là rẻ có phải trên 10 triệu anh em mới có thể sở hữu siêu phẩm này đó phải nói thật với anh em là với cấu hình của sản phẩm này ý, thì nó có thể là nó cũng không thể là bằng được những chiếc máy Xiaomi và mức giá vào tầm ờ, dưới 10 triệu đó như Snapdragon 870 chẳng hạn thì với sản phẩm này nhiều khi cũng không thể bằng được nhưng mà cái khác ở đây nó là Samsung và nó có S Pen và màn hình của nó rất là đẹp có hãng nào bằng cái đâu thương hiệu mà đúng không bản thân cá nhân mình đang dùng một chiếc Note 10 Plus đây đây máy chính đó ngày xưa mình mua là 14 triệu máy cũ thôi Đấy, bản thân mình đang dùng này và anh em nhiều anh em yêu thích Samsung ấy thì đây là cơ hội để anh em mua được mức giá rẻ nhất đó thì nhiều anh em hỏi mình là uh, em thấy ở trên mạng một số đơn vị của người ta quảng cáo ví dụ Shopee hay Lazada quảng cáo trên Facebook là Note 10 Plus đang xả hàng với mức giá hơn 3 triệu thì có nên mua không anh thì mình nói luôn là không nhé đây là máy fake đấy người ta có quảng cáo người ta dựa vào cái thương hiệu của Lazada hay Shopee mình đã từng làm clip rồi là xả kho xả xiếc các thứ rồi bán những chiếc máy này mức giá 3 triệu mà có cả video các thứ đàng hoàng ấy nhưng mà nó toàn là máy fake thôi nó chỉ giống thôi chứ nó không phải nốt 10 plus xịn đâu người ta che giấu cái từ fake đi từ rep một đi đó mà người ta cứ quảng cáo như vậy cho anh em nhưng khi nhận được hàng thì ok là vẫn cái hộp của nốt 10 plus như của Samsung như bóc ra cũng giống nhưng mà màn hình nó không thể tràn việt tuyệt đối được như thế này đâu màn hình nó không thể tràn việt tuyệt đối được mà màn hình của nó lại còn hơi sáng sáng xong là cái viền trên viền dưới nó dày vô là cùng luôn xong là camera đằng sau thì cũng nhận là cũng có ba bốn cái mắt camera thực ra chỉ có mắt dùng thôi còn những mắt kia chỉ là ảnh thôi chỉ là chỉ là hình ảnh thôi chỉ là giả vờ thôi chứ không dùng được mà chip thì không phải là Exynos hay là Snapdragon mà chip nó là là MediaTek là một loại chip rẻ tiền mà MediaTek loại rẻ tiền luôn cơ RAM thì nó cứ ghi là 12 GB thực tế ra chỉ có 2 GB hoặc 3 GB thôi đó, ờ, bộ nhớ thì ghi hẳn một t đi hoặc 52 ghi thực tế ra chỉ dùng được 64 ghi là cùng thôi thế nên anh em mua những chiếc máy đấy anh em ôm rơm rặm bụng đấy anh em đừng có mua nốt 10 plus ở đây hàng 95% mình đã bán đến mức giá là 9 triệu đó là rẻ lắm rồi chứ không bao giờ có chuyện giá chỉ 3 triệu mà là còn full box đâu nhá thế nên là anh em nên xem clip này của mình và mình sẽ sẽ giới thiệu cái sản phẩm này mức giá 9 triệu nó là cái mức giá rất là hời cho anh em hiện tại bởi vì là mình ờ, nhập về như rẻ thì mình bán rẻ thôi đó tất nhiên là những chiếc máy mà đẹp như mới hay là những chiếc máy mà 99 ấy, thì bên mình vẫn bán 99 vẫn bán là tầm khoảng suýt 10 triệu 9 triệu 950 và máy ờ, như mới thì bên mình vẫn bán là 10 triệu 950 đó vẫn là 11 triệu đó còn 95 với 99 nó khác nhau như nào thì bây giờ chúng ta cùng xem nhé đó đây này anh em có thể nhìn thấy nhà mình về rất là nhiều đây gần như là đủ màu đó, thiếu mỗi màu xanh màu xanh hiện tại là ở ngoài kia mình đang test bởi vì là cái màu xanh nó về ờ, không nhiều mà thực ra màu xanh thì nó không đẹp đó mình chỉ cho anh em xem những cái màu đẹp thôi đây này đâu nhỉ đó mình về rất là nhiều nhưng mà có 99 này đây những cái con nào chưa ghi là mình chưa chưa chưa chưa chưa test hình thức nhé đây để mình xếp cẩn thận đây là 99 này anh em này đó 99 nha đó 99 này Đấy. đây để xem nào xong con là 95 không nào à, 95 sẽ là 95 và 99 nó sẽ khác nhau như thế nào nhá đây 95 đây đó 99 này đây 95 này ở bên mình thì uh, nhập về thì rất là nhiều và bên mình sẽ test rồi mình lọc lại hàng ra đó, hàng 95 thì mình bán ờ, gần như là ra vốn rồi còn hàng 99 thì mình sẽ sẽ bán ờ, một chút để lấy lợi nhuận thôi đó không không cao hơn là quá nhiều đúng không bởi vì là hàng 99 nó đẹp mà nó đắt hơn uh, đúng một triệu và còn bảo hành cho anh em 12 tháng à quên mất mình phải giới thiệu là hiện tại bên mình là bảo hành tất cả những máy cũ là 12 tháng luôn anh em nhé một một trong vòng 30 ngày anh em là mua online là một một trong vòng 45 ngày đấy còn bây giờ xem 95 nhá đây này, thực tế ra mà nói ấy, thì hàng 95 thì nó không xấu đâu. Chắc chắn 100% những cái hàng bên mình bán ra, kể cả 95 99 hay là như mới thì màn hình đều không bị xước. Nhiều. Đó, không bị xước sâu. Đấy, em nhìn nha Đây, một lau đây anh em sẽ biết này. Anh em có thể nhìn nó đen tuyệt đối không và sẽ không bị xước sâu. Đó, có gọi là dạng dạng một xíu xíu lông tơ ấy thì sẽ có thôi mà không nhiều đâu. Đấy như con này chẳng hạn hàng 95 đây. Không gần như không xước lông tơ luôn. Đó, rất là đẹp nha đó đường sau lưng cũng vậy đường sau lưng không có nứt gãy hay vỡ gì cả mà rất là đẹp bởi vì hàng mình bán ra nó phải như thế kể cả 95 đó thế vậy là 95 nó khác như nào thì đây anh em nhìn này đường viền chủ yếu là viền thôi 95 đây màu đen đây đó thì anh em thể nhìn thấy không tất nhiên là qua quá trình sử dụng thì nó phải cũ đi chứ đúng không đó thì nó sẽ có đường xước xước phải phải như này đó đây à, xước phải phải nhỏ xíu này hoặc là hơi cấn một tí đó phải nói thật với anh em như vậy bởi vì đã qua sử dụng rồi mà thì mình sẽ bán là 95 đây nhá con 95 này như vậy này đây đó mặt rất là đẹp nha đó, mặt rất là đẹp này đây xước một chút xíu ở dưới này đó, xước lông mèo chút xíu dưới này đấy mỗi cái này bị tí này thôi đó, còn viền đây đó. đó thì mình sẽ bán là 95 đó đây là 95 nhé đó thế còn 99 đâu đấy nhá con này chưa chưa chưa ấy rồi chưa chưa test rồi đó, chưa ghi rồi chưa phân loại mà phân loại như con này nhá đây vị chín nó sẽ đẹp như này này đó anh em nhìn nhá cái đường viền của nó này đó rất đẹp luôn này đó, anh em nhìn nhá đường viền rất đẹp luôn thì đây nó sẽ là 99 đó đây nó sẽ là 99 nhá đó, anh em thấy không đường viền sẽ rất là đẹp đó thì đây nó sẽ là 99 đó đấy nha đây con màu đen đây đó con màu đen nó không bị phai màu đâu anh em nhìn nhé nét nha đó. thì đây nó sẽ là 99 nha à. đó để anh em dễ hình dung nhá đó đây sẽ là 99 này đó này sẽ là 99 và này sẽ là 95 thì nó chỉ như thế thôi để xem là sẽ có con nào con nào mà nó uh, ờ, 95 của màu trắng là không đây những con này 99 đây đây còn là chưa test xem con 95 là không thì à, màu chạy màu bạc này anh em hiểu màu đen ấy thì rất dễ dễ nhìn à, nhưng màu bạc sẽ khó nhìn ở đây đây đấy nha đây là 95 nữa này đây, cái này nặng nhất đây này đó đây nặng nhất anh em nhìn nhá đó nó sẽ có một cái vết như thế này Đấy, nó sẽ là nặng nhất thì những cái nguồn gốc của những chiếc máy này như thế nào ấy thì mình phải nói thật với anh em là nguồn gốc của những chiếc máy này thì ở Hàn Quốc hiện tại bây giờ Samsung nó đang khuyến mại cho anh cho người dùng ở bên đấy nếu mà đổi mạng hay cam kết dùng mạng ấy thì Samsung sẽ tặng cho một máy ví dụ hiện tại bây giờ nhá cao cấp nhất thì có Fold 3 hoặc là Note 20 Ultra 5G là bên Hàn Quốc người ta sẽ đổi chính vì vậy những cái lượng máy này bên Hàn Quốc người dùng rồi và người ta đổi máy rất là nhiều rất là nhiều luôn mà người ta ở bên Hàn Quốc là cho không luôn đấy có nghĩa là chỉ cần cam kết một tháng dùng mạng đâu tầm uh, mấy triệu hai triệu tiền Việt thì phải là người ta sẽ tặng cho những chiếc Note 20 Ultra 5G và 5 triệu tiền Việt người ta sẽ tặng cho Phô 3 đó thì là những chiếc máy này hiện tại ra rất là nhiều và bên mình đã gom lại và bán tại Việt Nam bởi vì bây giờ nó quá là rẻ luôn về đến Việt Nam nó quá là rẻ luôn tất nhiên là mình không có bán gói cước nhà mạng nên không thể tặng anh em được đúng không và mình sẽ bán với cái mức vô cùng là rẻ như vậy khi về đến đặt chân đến Việt Nam rồi thì đến tay anh em nó chỉ rơi khoảng loanh quanh 9 triệu thôi đây là cái mức giá mà gọi là chưa từng có đến thời điểm hiện tại rất nhiều cửa hàng hiện tại bây giờ đang bán với mức giá tầm 11 12 triệu những chiếc nốt hàng và lớn này nhưng bên mình chỉ bán như vậy thôi đó và 95 và 99 nó sẽ đẹp như vậy còn nếu anh em mua 99 thì gần suy soát 10 triệu 95 ấy thì là nó tầm loanh quanh 9 triệu đó chi tiết nhất thì anh em có thể vào website là mn.vn để xem hoặc cái đường link mình để dưới mô tả này đặt hàng cũng vào website luôn trên mình có kênh shopee và mình cũng để đường link ở đây tất nhiên là shopee nó sẽ cao hơn một chút xíu bởi vì mình bị shopee người ta thu phí mất hai trăm ấy thì mình sẽ không thể để rẻ được mà mặc dù mình đã bán ra gốc cho anh em rồi thì mình không thể rẻ shopee được còn nếu anh em tin tưởng anh em có thể đặt cọc trước và mua online thì bên mình chỉ cần đặt cọc 100 nghìn thôi và anh em nhận hàng em phải thanh toán bán hàng online thì bên mình bảo hành sẽ là một đổi một trong vòng 45 ngày và bảo hành trong vòng 12 tháng cho anh em trực tiếp lãi suất là một đổi một ba ngày và bảo hành trong vòng 4 12 tháng cho anh em những chiếc máy này anh hoàn, hoàn toàn yên tâm còn để xem chi tiết sản phẩm này là zin hay không ấy bên mình chắc chắn là bán là zin bởi vì mình đã làm clip hướng dẫn cách test máy của nốt 10 và lớp máy Hàn Quốc rồi đó còn để xem lại clip đấy thì anh em nhìn góc này nhá rồi mình tao góc này này đó là clip hướng dẫn cách xem nốt 10 plus zin đó anh em cứ xem nha đó còn bây giờ thì mình có lại nữa để đặt hàng online sản phẩm này anh em có thể đặt trên website là mnm.vn comment số loại ở dưới video này hoặc là ngay từ dưới phần mô tả mình đã để đường link của shopee để anh em đặt nhá ok cảm ơn anh em xem clip chào và hẹn gặp lại anh em